Bài Kinh số 148 Kinh 66 Cha Chakka Sutta 420 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, xá vệ Shetavana Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anatha Bindika, cấp cô độc. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vân bạch Thí Tôn. Các vị tỷ kheo ý vân đáp Thí Tôn. Thí Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa. Ta sẽ nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh, tức là sáu sáu. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng thưa vân bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ý vân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Sáu nội xứ cần phải được biết, sáu ngoại xứ cần phải được biết, sáu thức thân cần phải được biết, sáu xúc thân cần phải được biết, sáu thọ thân cần phải được biết, sáu ái thân cần phải được biết. 421 khi được nói đến. Sáu nội xứ cần phải được biết, do duyên gì được nói đến như vậy. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Khi được nói đến, sáu nội xứ cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ nhất. Khi được nói đến, sáu ngoại xứ cần phải được biết do duyên gì được nói đến như vậy? Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến, sáu ngoại xứ cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ hai. Khi được nói đến, sáu thức thân cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt, và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Khi được nói đến, sáu thức thân cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. Khi được nói đến, sáu xúc thân cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Khi được nói đến, sáu xúc thân cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. Khi được nói đến, sáu thọ thân cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức, vân vân. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức, vân vân. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức, vân vân. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, vân vân. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Khi được nói đến, sáu thọ thân cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ năm. Khi được nói đến, sáu ái thân cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái, do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức, vân vân. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức, vân vân. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức, vân vân. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, vân vân do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Khi được nói đến, sáu ái thân cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ sáu. 422 Nếu ai nói rằng mắt là tự ngã. Như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng mắt là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. Nếu ai nói rằng các sắc là tự ngã, như vậy là không hợp lý sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng các sắc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã. Nếu ai nói rằng nhãn thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy, nên phải đưa ra kết luận, tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng nhãn thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã. Nếu có ai nói rằng nhãn xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng nhãn xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã. Nếu có ai nói rằng thọ là tự ngã. Như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã, sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 423 Nếu có ai nói rằng tai là tự ngã, vân vân. Nếu có ai nói rằng mũi là tự ngã, vân vân. Nếu có ai nói rằng lưỡi là tự ngã, vân vân. Nếu có ai nói rằng thân là tự ngã, vân vân. Nếu có ai nói rằng ý là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu nói rằng ý là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã. Nếu có ai nói rằng các pháp là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng các pháp là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ý thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý sự sanh và sự diệt của ý thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng ý thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ý xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu có ai nói rằng ý xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, nếu có ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã, sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu có ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy, vì rằng sự sanh, vân vân. Do vậy, nếu có ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 424 Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến sự tập khởi của thân kiến. Ai quán mắt là, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Ai quán sắc là, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Ai quán nhãn thức, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán nhãn xúc, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán thọ, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán ái, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán tay, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán mũi, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán lưỡi, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán thân, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán ý, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán các pháp, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán ý thức, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán ý xúc, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán thọ, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán ái, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Nhưng này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt của thân kiến. Ai quán mắt, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Ai quán sắc, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán nhãn thức, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán nhãn xúc, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán thọ, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán ái, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán tai, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán mũi, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán lưỡi, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán thân, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán ý, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán các pháp, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán ý thức, cái này không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán ý xúc, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Ai quán thọ, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi ai quán ái. Cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. 425 Này các tỷ kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm xúc lạc thọ mà hoan hỷ tán thán trú ở ái trước tham tùy miên của vị ấy tùy tăng vị ấy do cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn than vang than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh sân tùy miên của vị ấy tùy tăng vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà không như thật biết sự tập khởi sự đoạn diệt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ý vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các tỷ kheo, vị ấy chính do không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thân thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm xúc lạc thọ mà hoan hỷ tán thán trú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn, than vang, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh Sơn tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. Vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các tỷ kheo, vị ấy chính do không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ, bất lạc thọ. Không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi lên. Có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ. Sự kiện như vậy không xảy ra. 426 Này các tỷ kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ tán thán trú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, than vang, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Sân tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất khổ, bất lạc thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ý. Vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Này các tỷ kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ, bất lạc thọ. Đoạn tận vô minh, làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ. Sự kiện như vậy xảy ra. Này các tỷ kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên cảm xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ tán thán trú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, than vang, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Sân tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất khổ, bất lạc thọ, mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. Vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Này các tỷ kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ. Sự kiện như vậy xảy ra. 427 Này các tỷ kheo, do thấy vậy vị đa văn thánh đệ tử yểm ly mắt, yểm ly các sắc, yểm ly nhãn thức, yểm ly nhãn xúc, yểm ly thọ, yểm ly ái. Vị ấy yểm ly tai, yểm ly các tiếng, vân vân. Yểm ly mũi, yểm ly các hương, vân vân. Yểm ly lưỡi, yểm ly các vị, vân vân. Yểm ly thân, yểm ly các xúc, vân vân. Yểm ly ý, yểm ly các pháp, yểm ly ý thức, yểm ly ý xúc, yểm ly thọ, yểm ly ái. Do yểm ly, vị ấy ly tham, do ly tham vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết, ta đã được giải thoát. Và vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ý hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm của 60 tỷ kheo ý được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.